Hello anh em, xin chào các người nhá. Ok chưa? Thì uh, mình sẽ uh, thì uh, thông qua đi, vẫn như video trước thôi. Thì những cái anh em nào đã dự đoán kết quả sổ số, số á mà đã trúng á thì anh em vui lòng đó là check comment cho mình. Ở comment mình có bảo anh em nếu anh em đã là đã các bạn đã nhắn Zalo rồi thì anh em check Zalo cho mình ok chưa thì anh em đoán chúng thì anh em uh, vui lòng thì uh, ờ, kéo xuống comment thì anh em check gửi cho mình cái số Zalo thì mình sẽ gửi cho anh em đó mã code nhá ok chưa thì uh, anh em nào gửi Zalo rồi mình gửi uh, mã code vào Zalo nhá anh em sẽ tự check nhá ok chưa thì đó thì vẫn ở video này thôi thì anh em vẫn tiếp tục đó là mình sẽ chọn 5 bạn uh, sớm nhất đó comment uh, chuẩn đúng kết quả số miền Bắc thì ờ, mình sẽ vẫn đó tặng mắt cốt mát cốt mọi người nhá còn ok thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với con ờ, số vốn đó là 50 50.000 và à mình thêm nói thêm nữa thì anh em nào muốn nhận thêm cốt ấy thì anh em có thể tham gia dự đoán ở trên uh, fanpage của Facebook này và tham gia những cái như kiểu là những vào những cái bài viết mới của website ấy mình để link của fanpage Facebook với cả website ở bên dưới phần mô tả ấy, thì anh em kéo xuống dưới đó thì cũng có rất nhiều mã code để cho anh em có thể là tự lấy nhá nếu như em không lấy được không comment được thì anh em có thể vào những cái fanpage cũng có dự đoán kết quả này và ở dưới uh, trên website cũng có này ok chưa được chưa thì bây giờ thì mới cả cái số vốn uh, với cả cái số vốn đó là 50k này 50k này thì mình sẽ cố gắng để mình xem nào đó là 50k này mình sẽ làm được cái gì nhá ok chưa rồi thì à, bắt đầu mình sẽ à, bắt đầu với cả xích bo nhá, xích bo trên dưới nhá. Được chưa? Thì 50k thì chỉ có thể đặt cược 10k là an toàn. Đó thì vào cái tình trạng thì anh em không biết là anh em đánh như thế nào. Còn với mình á thì mình là đánh là đánh liều, còn anh em đánh như nào thì quyền anh em mình không bảo là anh em đánh theo mình nhá. Không một tí một số anh em lại vào bảo là uh, đánh theo là chỉ có mất hay thế nào nọ. Đấy còn mình á thì là mình là mình đánh liều đó nên là mình uh, theo cái kinh nghiệm mà mình chơi ấy cách mà mình chơi là đánh liều chẳng hạn như bây giờ là 8 thì mình sẽ chọn trên nếu như mà nó về trên thì nó sẽ ăn rất nhiều còn nó về dưới thì nó sẽ ăn được ít đó ok chưa nhẹ nhàng có ăn được vài tây to to thì cũng lên được hơn trăm nghìn đó nhắn tin gì tầm này ok này năm này Bây giờ thì à, đặt 50k mà chơi cho Mình thì mình hay đánh liều thôi Còn anh em anh em đánh kiểu gì thì tùy anh em thôi Ok 175 nghìn Đó nhẹ nhàng một lúc cũng lên được Mấy tay cũng lên được đó thì không phải là mình mới cả mình sẽ nói cho anh em thêm nữa Đó là không phải là mình đánh có mỗi một lần là ăn luôn ngay nhá Mình nói chung là với số vốn 50.000 này Mình phải chơi được rất nhiều lần Mình phải chơi tầm Mình cũng không nhớ rõ nữa Cũng chơi được cũng quay video quay đi quay lại Phải mất đâu tầm uh, à, 2 tiếng rồi Đó thì còn lúc nào được ấy, mình quay được thắng thì mình đăng cho anh em xem chứ không phải là mình đánh phát nào cũng thắng nhá không tí anh em vào là bảo là úi rồi mình bịp ờ, vào vào bảo là ui thằng này bịp thằng này quảng cáo ấy kiểu nhằng thôi nói chung á không phải đánh một phát nào là ăn được ngay đâu ok chưa đó thì nên là bây giờ đánh thì lúc nào được thì mình mới đăng lên cho anh em ok ngon lành bốn ba trăm rồi đó bây giờ cách đánh của mình ấy sau uh, những cái thời gian mà kiểu kiểu uh, ờ, nhân cứu đó những cái pha mà mất tiền ngu đấy thì rút ra bài học của mình đó là mình cứ đánh liều thế thôi lên cho nó nhanh mà mất thì cho nó nhanh đó năm thì uống dưới nó xuống năm thì ăn to còn không thì vẫn mất còn lên ăn bé bé này thì vừa khó ăn lại còn đấy nữa vừa khó được lắm mà nó hay bị soi sáu này ăn một phát thôi đó giảm xuống năm này nhặt luôn giảm xuống năm là mình nhặt luôn còn nếu mà liều thì đánh thêm phát nữa còn không thì mình nhặt luôn đó cứ thế thôi đó 7 mà 7 à 7 gì 7 mới khó này đấy 5 à 5 xuống xuống được một phát là được hơn trăm rồi đấy à, mình nhặt luôn hai thì lên rồi chắc chắn là lên 4 à 4 liều cứ xuống dưới nếu nó xuống phát thì ăn to đấy nếu như mà anh em tùy thôi anh em đừng không phải anh em đánh cho mình đâu đó anh em muốn đánh cho mình thì anh em đánh cho mình còn không thì anh em thôi đừng có đấy đó cứ đánh nếu mình đánh liều ấy thì mình cứ đánh liều thôi chẳng phải bốn mình xuống phát nó xuống ba xuống hai thì ăn cực kỳ to luôn đấy còn 7 7 thì ờ, bảy chọn trên này liều ăn nhiều đấy ok này 117 trên phát nữa này liều ăn nhiều phát nữa đấy ngon ngay được ăn phát hai phát liều liên tục này là được 400 luôn đấy 50.000 hai phát liều liên tục được 400 luôn ba thì chắc chắn là trên rồi Đấy, nếu xuống thì cũng được nếu xuống thì ăn ăn hơi to luôn ok gãy này năm này xuống xuống ok 11 là gãy đấy 10 à 10 lên lên đấy lên ui rồi không lên rồi đó hơi căng tí lại xuống 200 rồi hai à hai trên rồi về sấp đôi hai nữa chịu 6 à xuống ok này 178 trên phát nữa là liều vào hơn nhiều này ô địt mẹ e đôi ba vãi đấy cay 7 7 thì xuống dưới này ok gãy lại còn trăm nghìn thôi ờ, à, 9 à 9 lên làm gì chẳng phải được phát liều thì ăn nhiều không gãy thì chết gãy thì quay tiếp lại nạp lại chơi tiếp thôi năm xuống ơ mạng lát à hai đói thấy chưa anh em thấy ngon không lên phát liều này ok này 296 đói ăn một phát thôi không cần ăn nhiều chỉ ăn một phát thôi còn ăn cứ ăn dai dẳng cứ kéo đi nó cứ nhân bao nhiêu nhân không phải bao nhiêu đấy nó mệt nhân 5 này đấy chẳng hạn một phát nhân 5 này là được hai trăm rưỡi đó hai trăm chín mươi hai trăm chín mươi liều phát nữa cho lên này đấy năm là ba trăm bốn sáu rồi nhận ngay đấy là 600 rồi thấy chưa em chỉ cần ăn một hai phát liều thôi là ngon rồi đó nhưng mà cái này nói chung là nó không an toàn đâu đấy không tí anh em lại bảo là đấy lên này liều ăn nhiều này đấy thấy chưa 377 377 thì nhận thôi còn gì nữa 900 xanh chín luôn chỉ ăn một hai phát liều thôi là ngon 10 lên lên phát đấy lên được phát nữa là ngon ba ba ba mà xuống được nó mà xuống hai thì đúng là ốm đòn luôn rồi lên lên ôi rồi gãy bây giờ 100 k phát mình mình cứ đánh liều thôi ok này 500 mà 500 này. xuống dưới phát này ok 3 lên phát nữa này 600 là 1 triệu 2 triệu 2 rồi triệu 2 vãi đái rồi 50k lên triệu 2 rồi quay lúc rồi mới được có 4 ờ, 5 phút thôi triệu 2 rồi xanh chín nhưng quan trọng anh em phải dám liều liều thì nhiều không có thì anh em chết thế thôi chứ đừng bảo anh em bảo đánh cho mình cái tỷ lệ chết là nó cao lắm đấy nên anh em đừng đấy liều thì anh em cứ liều cảm thấy anh em thấy cảm thấy tính cách anh em liều được thì anh em liều còn không thì anh em cứ đi an toàn đấy mình thì đấy cứ liều phát thôi ăn phát lại chiều hai này Ôi giờ bảy à 7k khó 3 3 trên này 6 à 6 thì nhặt thôi gì nữa liều thì cũng khó này u rồi tí nữa tưởng phát đấy phát đếm được thì ăn nhiều 6 xuống Ôi rồi đôi 6 mà bố nó 9 là 9 lên nó thì anh em muốn chơi thì theo kiểu cách mà anh em muốn chơi như nào Cách anh em muốn chơi Chứ không phải anh em chơi theo cách của mình Được chưa Còn mình chơi thế nào là đó là cách của mình Còn anh em muốn chơi thế nào Mình thì mình hay chơi liều Còn anh em muốn chơi thế nào tùy anh em Chứ mình không phải là cái kênh của mình là mình chỉ dạy cho anh em cách đánh Mà là mình đánh cho anh em xem Còn anh em học hỏi được của mình hay không thì không cần biết Đấy anh em đừng đánh cho mình là được đánh theo mình rồi anh em chết lăn ra đấy chửi mình tội mình ok chưa tốt nhất là anh em đừng học theo mình đừng đánh theo mình đấy chẳng hạn như mình xuống phát này ăn phát liều 600 này lên phát nữa này ok 800 thấy chưa triệu tám luôn đấy là khi mà anh em đánh liều mình không phải là mình đánh phát ăn ngay đâu nhá mình phải đánh tầm rất nhiều phát rồi mới được có một phát chứ không phải đấy 2 triệu 2 triệu xanh chín ngay có mấy phút mà được 2 triệu rồi này 12 à 12 thì xuống rồi Ok 5 này lên 8 à 8 lên phát nữa này Ok 700 700 à 10 à Nhận thôi Còn gì nữa 2 triệu tư 6 à à 9 à Lên đi Ui rồi ôi đẹp quá 1 triệu rồi 1 triệu à Xuống phát nữa này 12 chẳng biệt 12 à Ok 9 nhận ngay Đấy 3 triệu Đơn giản cứ liều thì ăn nhiều còn không liều á thì ăn ít liều á thì dễ chết lắm đấy ok 5 này 7 này 7 này 200k ok 500 rồi 9 à 9 này liều này thì ăn nhiều ủ gãy 3 trên này 5 này 5 xuống này xuống đi ui rồi gãy tiếp lại xuống 2 triệu rồi 11 11 xuống rồi lên 12 thì ít lắm 10 à 10 thì cứ liều mà Liều là chết Ok 10 4 4 này 8 à 8 lên 7 Đi Mẹ <laughs> Ok này 2 triệu lại xuống 2 triệu Lăng quăng lăng quăng 2 triệu anh em ạ Mình thì mình đánh liều thôi Còn mất thì mình 2 triệu là từ lúc mình đánh từ lúc Đánh cũng đâu mất đâu tầm hơn uh, tầm đâu 2 triệu hơn 2 triệu tí giờ chắc chắn là mình phải kiếm được 5 triệu thì may ra mình hôm nay mình có lãi còn từ lúc quay video mình cũng long quang long quang bắt đầu tầm 2 triệu tầm 5 triệu thì mình bắt đầu là ok cảm thấy ổn ổn đủ má gãy lắm thế bảy à. ok này đúng này đánh lẻ vì lẻ thật 300 mà 300 mà này u rồi 700 này úp vội chết mình đấy ok này hai triệu chín này ba thì lên này bốn à lên tiếp này năm à năm à năm xuống đi xuống xuống ui rồi lại lên bảy đủ cầu lên bảy à bảy thì lẻ 11 à 11 được xuống dưới 5 à 5 này lên đi Ok 6 500 hút thôi 3 triệu Nói chung là đánh cứ kịch kim nha anh em Yên tâm tiền nó là phù du rồi anh em phải hiểu như thế vấn đề như thế ăn 53 triệu này chỉ gọi là đủ tiền để cho những cái buổi lắm cái buổi like ấy mình like mình like ở kênh khác thôi nhưng mà lắm buổi like mình mất cả mấy chục đau khổ lắm nhưng mà được có những cái hôm được đánh có 50k anh em xem nếu anh em theo dõi kênh mình anh em để ý mà xem có lắm hôm là mình đánh từ mấy lên được có một hôm đấy có một clip là lên được năm chục năm chục từ chả biết đời đấy mình nhớ là từ mấy chục ấy lên được năm chục triệu kinh sợ hãi luôn hiếm đời mình đời mình ít khi đánh được như thế lắm nếu như mai lên được có khi hôm nay mình cố xem nào lên được không nhá nói chung là đôi khi mình phải liều lĩnh một chút thì nó mới gọi là giàu được nói thật chứ anh em thế thôi tuổi trẻ như thế ai phải có độ liều lĩnh lên liều lĩnh mới giàu được mất tiền nhiều thì mới gọi là khôn cho được đấy đôi khi anh em mất tiền phát là anh em mừng tưởng đôi khi anh em làm ăn cũng thế thôi làm ăn cũng thế thôi anh em làm ăn mà anh em làm gì có ai bảo làm ăn là một phát là ăn ngay đâu tất nhiên là họ phải thua thua lỗ một số rồi thì họ mới bắt đầu ăn được đấy sau những cái bài học rút ra thì anh em mới gọi là có lãi được tiếp này đủ mã nó lại xuống 3 triệu xuống dưới này 9 lên đấy lên Ui, đủ mẹ năm đấy nói chung thế vòng vòng năm chục là có lãi rồi 3 triệu rồi đấy lãi cứ phải lãi nhiều nhiều một chút lãi ít mình cũng chả thích lắm để mà bảo là cái con game này mà để để mà nói là kiểu ờ, kiếm một hai trăm một ngày hai ba trăm một ngày mình nói nó đơn giản đơn giản lắm đối với mình mà kiếm hai ba trăm ngày đơn giản như kiểu ăn cơm luôn thế anh em nhưng mình không thích Đấy 500 tầm này chơi 500 mà chơi hơi bị liều đấy anh em ạ năm mà nó xuống dưới một phát thì nổ to Ăn phát liều Ăn phát liều nó nổ to anh em ạ Phát này nổ to cho anh em sướng nhá Cố gắng đi Làm gì 4 năm phát mà không được phát à 800 mà Bệ này 800 3 triệu rưỡi này 9 à Lên dính nhị dính Ôi giời lại số 6 12 12 xuống rồi 3 3 trên rồi 12 lại xuống 4 à 4 lại trên đủ đôi 4 khắm thật 9 này lên đủ đôi 9 gãy thế 10 còn triệu rưỡi kìa vãi đai 7 à 7 lẻ đi ok này 1 triệu triệu mốt à triệu mốt nhặt nhặt đi nhặt đi còn có cái mà đánh 5 à xuống dưới liều nổ ui giời không nổ được nổ phát mấy triệu cho anh em xem xuống 6 à u rồi đấy triệu 7 luôn này lên tiếp 8 à 8 nhặt thôi triệu 8 gì nữa thấy không nổ phát triệu 8 xuống 6 này nổ tiếp đi nổ u rồi 5 mỗi giờ triệu 7 thơm nhặt vội ok này 4 triệu rồi đó chỉ nổ một hai phát thì thôi là ngon rồi 6 à xuống đi 4 đấy thấy chưa triệu 8 luôn rồi Đấy 6 triệu đơn giản Game là dễ anh em Chỉ cần ăn được ờ, hai ba phát liều liên tục là ngon 4 nó xuống tiếp phát nữa Đấy lại xuống thật 2 triệu 9 Úi rồi Ăn quả 2 triệu 9 này ngon chưa lại nhanh lên 8 triệu nhanh nhanh kinh khủng luôn anh em lên lên nhanh lắm mà xuống thì cũng xuống xuống nhanh lắm anh em hiểu không lên lên nhanh lắm tầm này liều ăn một phát là mình bỏ luôn ăn một phát là nhặt luôn không nói nhiều 11 xuống 2 lên rồi 6 à xuống này xuống xuống xuống ui rồi không xuống 500 đánh 500 phát ăn phát toàn ăn hơn triệu rồi 9 lên lên ui rồi 3 3 chán đời hết cả đời luôn anh em 9 ui rồi lại không lên nữa đấy lại nhảy mất cầu được cầu phát nó lại mất cầu 4 mà nó xuống nữa thì tuyệt vời nhá 2 triệu Úi rồi húp vô anh em 9 triệu Thế anh em nổ xuống đánh triệu phát này 7 này 7 lệ đi Ui 6 chặn 8 à 8 thì lên đi 11 đẹp quá 3 triệu rưỡi húp luôn 11 triệu Liều tiền nhiều thế thôi Không nhiều 7 Lẻ đi 9 ok triệu 9 à triệu 9 à 9 này nhặt vội 12 triệu rồi 6 à 6 xuống ừ, lại 7 5 xuống tầm này thì 10 phát liều thì làm gì chẳng phải để ăn một phát đúng không đấy thấy chưa 5 triệu Úi rồi vãi đái chưa 5 triệu 14 phát này bây giờ liều mà không ăn được phát mình 7 à lên 9 triệu 9 ngon Liều thì ăn nhiều Không liều thì ăn ít Thế thôi Ui rồi từ phát đấy lên là lên 6 7 triệu lần 2 triệu phát luôn cho máu anh em nhá. Là 7 phát liều á, thảo nào cũng phải được một phát. 8 à, gãy. 2 à lên, 2 chắc chắn phải lên rồi. 10 à. 10 xuống dưới thôi, an toàn. 7 à. 7 lệ này. 11 là 4 triệu à 4 triệu thì nhạt thôi đó thấy anh em thấy chưa cứ liều thì ăn nhiều mình không biết 11 thì xuống nó mà đánh 12 nó lên 12 thì đẹp đủ đôi 10 chứ 5 5 liều ăn nhiều này Ui rồi không được lại xuống 10 triệu anh em Làm gì năm phát này mình phải được một phát chứ 7 đôi 7 Đôi 7 đủ căng nhở Úp thôi Úp tạm đi 7 tiếp đấy chứ Cay thế nhỉ? Lại lên 8 nữa chứ. 9 à? Lên đi, lên đi, lên, lên. Đấy, 11 triệu. Ui rồi anh em phải hiểu cảm giác. Ui rồi xanh 9 20 triệu không còn gì nói nữa anh em ạ. Tầm 20 triệu này không còn gì nói nữa. 10 à? 10 lên thì nhiều ăn nhiều. nhiều ăn nhiều. Lên ui rồi 9 xuống 9. Cay nhờ. Đấy ăn được những phát như thế xuống anh em ạ. Đôi 4 chứ 11 à 11 xuống thôi chứ nó mà đánh lên 12 thì đánh liều như thế thì liều quá 6 chứ 7 à Ô, lác kìa Ok 3 triệu 9 hút tạm thôi Lại tụt rồi Ăn một phát thôi Ăn một phát là ăn một phát tuần chục triệu sao 7 à lệ 5 ok 5 à xuống này ăn ăn ủi rồi ôi tưởng ăn quả đấy ăn phải hơn chục phải hai chục mất 10 lên đi ủi rồi ôi là gãy xuống 10 triệu còn 5 phát nữa một liều mà không không nhặt được nữa thì chịu lệ ủi về 6 nữa chứ 7 à lại có về lệ không ui lại về 8 6 nữa lại về 8 còn 4 triệu rồi có khi gãy à 3 mà xuống 2 bây giờ thì giàu mà không thì lên thì cho an toàn 9 9 lên phát nữa là nó lên là ăn to ăn to nói lớn đấy u rồi 12 triệu 12 triệu thôi chưa ăn phát 12 triệu nó ngon ngay đấy chỉ cần được một phát liều thôi không cần được nhiều chỉ được phát liều thôi đấy ba đấy chứ bảy à lại bảy tiếp lệ này lại lên 8 nữa 7 tiếp chứ ôi lắm 7 thế Ok phát lên này đẹp 10 à 14 triệu thì húp nhẹ thôi 7 tiếp chứ sao lắm 7 thế Mày đùa tao à 8 à lên Cứ được một phát liều thôi là ngon Đấy 7 triệu Đấy được phát liều thôi là ngon anh em Cố gắng lên 20 triệu nào 8 à Lên Lên đi lên lên Ui rồi không lên Lên phát đủ 20 triệu luôn 5 xuống phát là đủ luôn 20 triệu này Ui rồi không đủ Được ăn phát liều thôi là đủ 20 triệu Ui rồi 5 7 triệu 7 triệu là húp Ui rồi 19 triệu 900 mới khắm chứ 8 à 8 cho lên đi Lên Lên Đấy thấy chưa 7 triệu nữa 25 triệu đơn giản anh em chả nghĩ gì cả Thấy chưa cứ liều là ăn nhiều mình không biết thôi còn gãy thì bay thì bay bay nhanh lắm anh em hiểu không 25 triệu bây giờ làm tiếp cố gắng phát này hôm, hôm nay thì chơi xả ga luôn liều thì ăn nhiều 25 triệu ngon rồi đấy ok này 6 à cứ liều đi ăn nhiều nhắn tin gì tầm này 7 này đủ má đó 10 này 10 lên Bên này liều hơi khó tí nhỉ 5 xuống Ui giời lại quy Khó thế nhỉ 6 xuống nào ừ, Đùa chứ gì à Dưới thôi Đủ Đánh kiểu gì này Xuống nó lại lên Xuống nó lại lên lên xuống này Đủ Gãy gãy gãy gãy của anh em ơi Có vẻ bên này là hơi bị sâu xa rồi Lên liều đi ăn nhiều Đi lại xuống 3 Còn 9 triệu vẽ đấy Xin phát liều nào Quy à Tầm này lên ca cứu được mình Đấy ca thật Úi rồi 12 triệu hút vội Lại lên 19 Liều được tầm 2 phát liên tục ngon Lên tiếp ừ, Không lên tiếp nữa 5 xuống đi Được phát liều nữa là đẹp Lên Tầm này mình cứ liều thôi Liều ăn một phát thôi Không cần ăn nhiều đủ 7 xuống tiếp này đủ gãy thế 10 lên đủ gãy thế 6 à mà nó gãy lắm thế nhở ca đi ở ờ, ca thật 12 triệu lại húp đấy lại lên 16 triệu lên tiếp đi nào lên lên 8 đủ 5 xuống nó phải liều được tầm à, ăn được tầm hai phát liều liên tục đã thì ngon anh em ạ xuống này lên này ca lại ca xuống tiếp này đủ lại đôi ca nhục chứ tám à còn lại à, bốn phát nữa phải đường phát chứ bốn à trên năm à năm nhận thôi đấy 10 phát còn 5 phát nữa phải được phát liên tục phát liều đấy 6 triệu lên quy quy 6 triệu xuống dưới 7 7 hút thôi còn gì nữa đấy lại lên 19 cứ liều được lên ui ca đấy 12 triệu được xuống tiếp phát nữa 14 triệu lại lên 31 úi rồi ôi chỉ cần ăn một hai phát liều thôi anh em thấy không xanh chín đấy là lên 31 luôn không nói nhiều thử kém kéo lại lịch sử nào kéo lại lịch sử 50 nào chẳng lẽ em cố gắng quan tầm này 4 4 30 triệu này mà không lên được 50 à 4 à 4 triệu 33 triệu rồi 6 à xuống đi ừ, 7 không được bên này liều ăn ngon hơn 6 xuống này 7 tiếp kìa 4 à liều thì nhiều nhá liều thì nhiều ui rồi quả đấy xuống 3 về 2 thì đẹp quá 11 đẹp 11 triệu úp luôn Úi giời 37 triệu Xanh chín chỉ cần ăn một phát thôi không còn nhiều hai trên rồi 6 xuống Ủ, không được cứ liều xã hội này thằng nào liều thằng ấy thắng thế thôi liều thì giàu nhanh mà chết thì cũng chết nhanh một bước là lên tiên không thì xuống chó thế thôi đơn giản 8 à lên tiên hoặc xuống chó tùy lại xuống 25 rồi cứ ăn một phát liều thôi và lại lên được 7 má nó chơi những cái nước kiểu để nước 7 không biết đánh kiểu gì luôn ấy 6 xuống này đủ lại xuống 19 triệu rồi lên 12 đi xem nào ui rồi lại xuống 10 mẹ quả đấy liều lên 12 không được đủ lại đôi đôi 7 à đôi 7 úi giời ơi, đẹp quá 9 triệu 9 triệu nhặt vội lại 26 triệu 6 xuống dưới ăn phát nữa là lên này ý thấy chưa 7 triệu 7 triệu úp vội 31 lại lên 31 5 xuống dưới phát nữa ăn phát nữa úi rồi 11 triệu nữa đấy anh em xanh chín chưa 40 triệu 41 triệu xanh chín luôn thấy chưa xanh chín luôn anh em phải cảm giác kiểu tuyệt vời cố gắng lập lại kỷ lục nào 50 triệu 50k 50 triệu lập lại kỷ lục nào UNESCO công nhận năm xuống dưới cứ phải liều đấy cứ rời vào đẹp 39 là 48 2 triệu nữa 2 triệu nữa là ngon anh em chỉ cần 2 triệu nữa thôi Úi rồi không được rồi 2 triệu nữa là ngon 50 phá vỡ kỷ lục luôn này phá vỡ kỷ lục 50 triệu này Úi rồi không được rồi lại xuống rồi ăn một phát liều đi em nào lên lên lên lên lên gì đẹp gì à húp tạm đã 44 triệu ăn một phát này nữa lên nào ui rồi không được 4 à xuống ui rồi không được 6 xuống tiếp này gì à đủ căng thế nhở 8 à 8 lên 9 lên phát nữa này 10 10 triệu 10 triệu 3 triệu 46 là 46 46 triệu thiếu 4 triệu nữa lắc kìa ơ bảy xuống đi xuống ừ, không được ừ. quy ở trên lên ui rồi không được cố gắng nào ăn một phát liều nữa lên 50 triệu nào 6 xuống đủ không được 3 3 ui rồi xuống hai quả đấy đẹp quá 6 xuống 9 chứ đủ khó nhở quy à lên không lên được phải liều được một phát tóm lại là phải liều được một phát nhất thì hết này bố mới điên này xuống này nhất thì hết này ơ không được à bảy xuống tiếp này 4 triệu à ba ba lên này 9 à 9 thì nhận tạm đã 32 triệu 3 2 à Ui rồi anh em Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời Pha 25 triệu Không còn gì nói nữa 50 triệu kết thúc livestream ở đây Ok chưa? Xin ngay 56 triệu Ok chưa? Nó phải ở cái tầm phải gọi là chất Ok chưa? 56 triệu Bye bye sao mọi người nhá